nóng ấy nóng ấy khô khô bên này ba vào đấy ờ, có thể back đi

Ui Đấy thấy không Một thằng chạy lên phải đấy Đấy cái gì đã nhảy về rồi Em đéo để ít đường của anh à Bắt tay nó bắt tay